giải mã các biểu tượng cổ xưa bí ẩn thâm sâu của nhân loại được tiết lộ. Những công trình kiến trúc từ thời cổ đại, những bức tượng và hình vẽ ngàn năm tuổi rải rác trên khắp thế giới luôn ẩn chứa bí mật thách đố các nhà khoa học. Tuy nhiên, mới đây các nhà khoa học đã phát hiện toàn bộ những di tích cổ xưa trên thế giới không hề rời rạc một cách ngẫu nhiên, mà tất cả chúng đều có những liên kết đặc thù và ẩn chứa một thông điệp huyền bí từ thời tiền sử dành cho nhân loại hôm nay. Vậy, thông điệp đó là gì? Xin kính chào quý khán thính giả đang theo dõi Duyên Vạn Cổ. Thưa quý vị, hiện nay các nhà khoa học đã khám phá ra có những biểu tượng cổ xưa được sử dụng ở hầu hết các nền văn hóa văn minh khác nhau, không chỉ mang ý nghĩa linh thiêng mà chúng còn chứa đựng những điều huyền diệu về vũ trụ mà con người luôn tìm kiếm. Vậy những biểu tượng này là gì? Thông điệp nào mà các di tích cổ xưa nhắn nhủ cho con người? Để vén mở toàn bộ bức màn bí ẩn này, Trước tiên chúng ta sẽ giải mã biểu tượng chiếc túi thần xuất hiện tại rất nhiều nơi trên thế giới, bởi vì đây sẽ là mảnh ghép lớn giúp chúng ta hiểu biết rất nhiều điều mà cổ nhân muốn để lại. 1. Bí ẩn về những chiếc túi của thần Một trong những biểu tượng gây tranh cãi nhất là những chiếc túi sách của thần ở khắp nơi trên thế giới. Ý nghĩa của nó là gì? Tại sao các vị thần khác nhau đều cầm theo nó? Trước tiên, chúng ta sẽ cùng nhau điểm qua sự xuất hiện chóng mặt của món đồ thời trang này nhé. Một trong những tượng khắc túi sách đầu tiên được tìm thấy là trên đỉnh đồi ở phía đông nam Thổ Nhĩ Kỳ, được gọi là Göbekli Tepe, với niên đại là 11.000 năm trước cầu nguyên. Càng về sau, người ta lại càng nhìn thấy nó xuất hiện trên toàn cầu. Hai bức phù điêu bằng đá do một người Assyria ở Iraq cổ đại tạo ra vào khoảng năm 880 đến 859 trước công nguyên và bức kia là do người Ormec ở Trung Mỹ cổ đã tạo ra vào khoảng năm 1200 đến năm 400 trước công nguyên. Ngay sau khi công bố các bài báo về chiếc túi này ra công chúng, ngay lập tức nó trở thành chủ đề gây xôn xao dư luận trong một thời gian dài. Đã có rất nhiều ý kiến được đưa ra để giải thích cho sự phổ biến này và bí ẩn bên trong chiếc túi sách này là gì. Tuy nhiên, thực sự cũng không thể có lời giải thích nào là bức tranh toàn cảnh cả. Vì tất nhiên rồi, dù sao thì con người hiện đại chúng ta có thể lĩnh hội được hết những tri thức cổ xưa là điều còn thật sự khó khăn. Vậy trong phần này tôi sẽ tổng hợp và đưa ra những giải thích mà mình cảm thấy logic và thú vị nhất cho mọi người cùng bàn luận nhé. Tiến sĩ Scanlon, một khoa học gia nổi tiếng trong các lĩnh vực nghiên cứu ký hiệu cổ cho rằng, trong các nền văn hóa cổ đại từ châu Phi cho đến Ấn Độ đến Trung Quốc, hình tròn được liên kết một cách tượng trưng với các khái niệm về tâm linh hoặc phi vật chất, trong khi hình vuông thì được liên kết với các khái niệm về trái đất và vật chất. Do đó, hình ảnh được xem là đại diện cho sự thống nhất của cả đất và trời, các yếu tố hữu hình và phi vật thể. Theo Matthew Lacaris, một nhà nghiên cứu và là tác giả của rất nhiều cuốn sách về văn minh cổ đại cho rằng, Chiếc túi ở đây được hiểu như một công cụ để giúp các vị vua tạo ra nền văn minh thịnh vượng. Như vậy, làm cách nào để tạo ra nó và làm cách nào có thể thiết kế tổ chức một nền văn minh? Bản thiết kế của nó là gì? Con người cần có những chuẩn tắc như thế nào? Ai sẽ là người cai trị nền văn minh đó? Chúng ta đều thấy các bức tượng về các vị thần đều mang một cái túi để tạo ra nền văn minh. Như vậy, điều đó có nghĩa là trên khắp trái đất này đều có sự nhúng tay của các vị thần và có phải là nền văn minh của con người là do thần tạo nên chăng? Đã có rất nhiều những bằng chứng khác trên khắp thế giới chỉ ra rằng có rất nhiều những nền văn minh đã từng tồn tại trên trái đất và không phải cùng một thời điểm và xảy ra một lần. Các nhà khoa học cho rằng rất có thể nó là một chu trình tuần hoàn và cứ 12.000 năm lại có một đại tai nạn xảy ra, xóa sổ những nền văn minh trước đó. Đó cũng là lý do tại sao chúng ta lại đam mê nghiên cứu thiên văn, không chỉ là kiến thức về năng lượng, mà còn nói cho chúng ta biết điều gì sẽ xảy ra tiếp theo với trái đất và với vũ trụ này. Dựa vào những ghi chép cổ về các trận đại hồng thủy ở các nơi trên thế giới và dựa vào sự xói mòn của đất quanh tượng nhân sư và các bổ lõi băng ở Greenland, các nhà khoa học ước tính rằng chu kỳ hủy diệt trái đất là từ 10 đến 12.000 năm. Những nền văn minh bị xóa sổ chung trình khắp toàn thế giới, những tàn tích còn sót lại được tìm thấy chỉ là những kiến trúc cự thạch to lớn đứng sừng sừng ở đó mà không có bất kỳ chữ viết nào được lưu lại, hay những miếng đá có khắc hình chữ nên như một thông điệp nào đó để lưu lại cho sau này. Quay trở lại với câu chuyện về những cái túi, giờ chúng ta hãy quay trở lại nơi xuất phát ban đầu. Chiếc túi đầu tiên xuất hiện ở đền Göbekli Tepe. Göbekli Tepe là một trong những địa điểm quan trọng không phải vì sự phức tạp trong kiến trúc đá khổng lồ giống như chúng ta đã nhìn thấy ở Peru hay Ai Cập không phải là nguyên nhân đó, mà nó chứa đựng các cấp độ khác nhau về bằng chứng khảo cổ học giúp chúng ta hiểu rõ hơn về câu chuyện quá khứ. Như tôi có mô tả ở trên là ở trên các cột đá khổng lồ cao 20 mét này đều được khắc lên đó các bức tranh với họa tiết đặc biệt phải không? Giờ chúng ta hãy để ý dưới cái túi của tượng đá này có những gì nữa chúng ta hãy nhìn thấy một con kền kền và một con kền kền có một thứ hình tròn ở trên tay. Cũng có một số suy đoán rằng hình tròn đó là một tiểu hành tinh Giờ chúng ta hãy nhìn xuống phía dưới xem đó là hình con gì. Trông giống như con bò cạp phải không? Vậy chúng ta tổng hợp lại một chút. Chúng ta có chiếc túi trên đỉnh, bên dưới có hình con kền kền và cuối cùng là con bò cạp. Nếu ta liên kết với bản đồ các chùm sao, chúng ta sẽ tìm ra được điểm chung đầy bất ngờ với chùm sao Thiên Nga và chùm sao bò cạp. Không chỉ đều có trên bản đồ sao mà chúng đều có vị trí chính xác với nhau. Hãy nhìn vào các chùm sao này, Chùm sao thiên nữ để kết nối với một ông sao. Và giờ thì hãy nhìn vào cái đôi cánh của con chim kênh kênh này. Nó cũng có một ngôi sao ngay trên cánh của nó. Và ngôi sao đó có tên là Janab hay còn gọi là sao Thiên Tân, một ngôi sao sáng nhất không chỉ trong chòm sao của sao Thiên Nga mà còn trong cả hệ ngân hạ của chúng ta. Vậy liệu có phải ngụ ý của bức họa đó hiểu rằng chiếc túi đó chính là điểm sáng nhất tượng trưng trí tuệ của Chúa có thể tạo ra mọi sự mọi vật khác ở bên dưới? Hãy chú ý vào hai cá nhân ở giữa bức tranh đang vây quanh một cái cây được gọi là cây sự sống và có hai cá nhân khác ở ngoài. Trên đỉnh của cái cây là một hình tròn có cánh với hình thần Anu ở bên trong, một vị thần tối cao trong văn hóa lưỡng hạ cổ đại. Thần Anu trông như đang vận chuyển các bánh xe của cây sự sống này giống như tạo ra sự cân bằng và chúng ta biết rằng những Anunnaki này đã rất coi trọng việc duy trì cân bằng. Họ làm rất nhiều thứ và chịu trách nhiệm cho sự duy trì cân bằng trong thế giới này. Vậy cây thế giới xuất hiện ở giữa bức tranh chính là ngụ ý cho công việc của nó là canh chừng và duy trì sự cân bằng cho sự sống ở đây. Vậy tới đây thì ta thử sắp xếp và gộp các mảnh ghép vào với nhau để tạo ra một bức tranh cụ thể hơn nào. Vị thần Anu tối cao đứng trên cái cây linh thiêng đảm bảo cho mọi sự vật trong vũ trụ dưới ngài đều vận hành theo đúng quỹ đạo. Bên dưới và các vị thần và vua bằng những sứ giả trực tiếp của vị chúa giúp ngài giám sát và đảm bảo trật tự cân bằng được quán chiếu thông qua từ trên cao xuống. Những vị thần có cánh, tay cầm quả thông và chiếc túi có thể chính là những vị thần mang theo trí huệ trao truyền lại cho con người để con người có thể nhận thức và sống trong thế giới mà Chúa tạo ra. Cuối cùng, chiếc túi chính là dụng cụ chứa đựng nhiều phép thuật giúp họ có thể xuống nhân gian xây dựng các nền văn minh cho con người. 2. Bí ẩn đằng sau những quả thông Xuyên suốt chiều dài văn minh của nhân loại, biểu tượng quả thông có mặt trên khắp các nền văn hóa ở các nơi trên thế giới. Bây giờ bạn hãy thử dành ra 2 giây để ra soát lại bộ nhớ của mình xem đã nhìn thấy biểu tượng quả thông này ở đâu chưa. Có lẽ đa số mọi người sẽ nghĩ ngay đến quả thông trồng cây gậy mục tử của giáo hoàng đúng không? Tiếp theo, chúng ta hãy du hành đến nhà thờ Công giáo Roma ở Vatican xem, một công trình kiến trúc đẹp mê ly đặc biệt là vương cung thánh đường của Thánh Peter. Tuy vậy, thứ mà thu hút mọi người và mọi ánh nhìn của chúng ta ngay khi vào đây đó chính là bức tượng quả thông to khổng lồ được đặt ngay chính giữa tòa thánh, với niên đại rơi vào khoảng thế kỷ thứ hai của vương quốc La Mã. Không chỉ vậy, các nhà khảo cổ cũng phát hiện ra rằng biểu tượng này còn xuất hiện trong các tác phẩm điêu khắc cổ của những nền văn minh cổ đại từ rất lâu về trước. Ví dụ như sự xuất hiện quả thông trong tay tượng thần của Mexico, Triscomacort và trong tay các vị thần của Ấn Độ giáo hay sự hiện diện trên đỉnh cây gậy của vị thần Ai Cập Osiris với niên đại khoảng năm 1224 năm trước công nguyên, hay ở các hình chạm khắc cung điện Assyria cổ đại có niên đại từ 713 đến 716 trước công nguyên, cũng khắc họa các vị thần Amonaki trong tay đang cầm quả thông và đưa về phía trước, vân vân. Vậy câu hỏi đặt ra ở đây là điều gì đã khiến các vị thần thích thú quả thông này đến vậy? Nó chứa đựng hiền cơ nào bên trong? Cũng đã có rất nhiều lời giải thích được đưa ra và tất nhiên là ở đây chúng ta không có cứng nhắc coi quan điểm của ai là đúng tuyệt đối. Như vậy chúng ta sẽ tổng hợp các luận giải khác nhau để từ đó đưa ra một bức tranh tổng thể nhất có thể. Đầu tiên là những người theo Thiên Chúa giáo và Công giáo cho rằng biểu tượng quả thông có liên quan đến cái tên Holy See tên của tòa thánh ở Vatican và đối với nhiều người nó dường như là ám chỉ trực tiếp đến con mắt thứ ba, thể tùng quả của con người. Còn đối với các nhà khoa học nghiên cứu nền văn minh Ai Cập cổ đại thì họ cho rằng cây quyền trưởng của thần Orishit rất giống Kundalini của Ấn Độ, một loại năng lượng giúp khai mở bảy luân xa trong cơ thể. Hình ảnh những con rắn cuộn mình vươn lên từ gốc cuộc sống cho đến con mắt thứ ba tuyến tùng trong khoảng khắc giác ngộ. Kudalini thức tỉnh đại diện cho sự hợp nhất và liên kết của các luân sao và được cho là cách duy nhất để đạt được trí tuệ thiên liêng. Như vậy, tổng kết lại, biểu tượng quả thông chính là đại diện cho con mắt thứ ba, đại biểu cho trí tuệ, vẻ đẹp tuyệt đối và sự hiện diện của vũ trụ trong thế gian này. Vậy có lẽ nào đây cũng là thông điệp mà các bức tượng thần muốn để lại cho chúng ta sau? 3. Cây thần huyền bí Một mảnh ghép quan trọng mà chúng ta chưa nói sâu hơn đó chính là cái cây. Chúng ta biết rằng các nền văn hóa khác nhau đều có nhắc đến một loài cây. Thần thoại Bắc Âu kể về cây thế giới Yggdrasil và cây thần khổng lồ nối liền chính thế giới trong vũ trụ cấu thành nên toàn bộ thế giới gồm có vùng đất của các vị thần Vanet và vùng đất của các vị thần Esher, vùng đất của yêu tinh ánh sáng, vùng đất của yêu tinh bóng tối, thế giới nhân loại, thế giới người lùn và thế giới của người khổng lồ. Thánh Kinh cũng ghi chép về cây sự sống là cây thần ở chính giữa vườn địa đàng. Ai ăn trái của nó thì sẽ bất tử. Nếu đi theo đường mạch của cây sự sống thì có thể đề cao tinh thần sứ mệnh và ra vào các thời không khác nhau, cuối cùng trở lại thiên đường, đặt đến điểm cuối cùng. Sơn Hải Kinh còn kể rằng cây thần kiến mộc sinh trưởng ở vị trí trung tâm trời đất là đầu mối trọng yếu nối liền giữa thiên đàng và địa ngục, con người có thể thông qua đó mà lên trời và xuống đất. Như vậy rất có thể cây thiên darasil trong thần thoại Bắc Âu chính là cây sự sống và cây thần phù tang là một thế hệ năng lượng tuần hoàn trong tam giới, là hình thái sinh mệnh ở thời không cao tầng. Người tu luyện đều cho rằng những cây thần trong truyền thuyết và thần thoại kể trên đều tồn tại chân thực, là thể hệ tuần hoàn với đường mạch dẫn động năng lượng của vũ trụ, là hình thái sinh mệnh tồn tại trong các kiểu không gian cao tầng. Một người tu luyện đã khai mở thiên mục chia sẻ rằng Mặt trời là trung tâm và điểm truyền năng lượng của Thái Dương hệ. mười thiên can là mười kinh mạch kết nối thời không cao tầng với hệ mặt trời, một mạch cho đến thời không nơi nhân loại. mười thiên can kinh mạch thời không cao tầng cùng với 12 địa chi kinh mạch thời không nơi nhân loại, giống như bánh răng khớp vào nhau, kết nối tuần hoàn, cung cấp năng lượng cho thời không của nhân loại. Bởi mặt trời kết nối với năng lượng của mười thiên can, do đó từ cao tầng mà nhìn, chẳng phải nó sinh trưởng trên cây thần phù tan trong không gian cao tầng của hệ ngân hà đó sao? Năng lượng cao tầng từ cây phụ tang 10 thiên can đi qua tầng tầng thời không rồi truyền nhập vào vòng tuần hoàn long mạch của đại địa. Đó chính là sinh khí hay dương khí mà phong thủy nói trên. Và đây cũng là năng lượng của đại chu thiên của trời đất là năng lượng thúc đẩy sự tuần hoàn và sinh trưởng của vạn sự vạn vật. Nhưng năng lượng này lại tồn tại ở chiều không gian khác của địa cầu, do đó nhìn không thấy, sợ không được. Nhân loại chúng ta không biết đến sự tồn tại của nó, nhưng thông qua một vài phương thức đặc thù thì có thể cảm nhận được. Như vậy, qua những mảnh ghép từ đầu đến cuối mà chúng ta vừa khám phá và giải mã ra, thì có thể thấy con người của chúng ta là có nguồn gốc đến từ vũ trụ và có liên kết với các không gian năng lượng trên cao tầng. Qua các phương thức khác nhau và trải qua nhiều nền văn hóa khác nhau, các vị thần đã mang theo sứ mệnh, mang theo chiếc túi thần chứa đựng trí huệ của thần để sáng tạo ra các nền văn minh cho con người, cũng giúp cho con người sinh sống và nhờ vào tu luyện mà giác ngộ và nhớ lại được nguồn gốc của bản thân mình. Chính vì vậy, ở rất nhiều nơi tại các nền văn hóa khác nhau, chúng ta đều thấy những di tích biểu tượng gợi ý để cho con người khám phá khôi phục lại niềm tin đối với thần. Đó mới là nguồn cội đích thực của con người. Quý vị nghĩ sao về những khám phá đặc biệt ngày hôm nay? Và quý vị ấn tượng với bí ẩn của biểu tượng nào nhất? Hãy để lại bình luận bên dưới nhé! Đừng quên bấm like, chia sẻ với bạn bè của mình và đăng ký kênh để không bỏ lỡ những video mới nhất. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại ở những chương trình tiếp theo.